Xin chào anh em nhé Hôm nay có ông khách ông đến ông ấy muốn mua mua cái bộ hột bay nhưng mà ông ấy ông ấy lại cũng là làm sòng sới nhiều rồi ông ấy không tin là hột bay là có thật thì như anh em đã biết đấy cái hột bay nó như thế nào có thể giữ được và có điều chỉnh được hột đúng không hôm nay ông này ông đến ông bảo là không tin và ông ấy thách đấu tôi bây giờ ấy, đây trên tay tôi nó là một cái bộ hột bay này dưới cái này hoàn toàn không có gì cả anh em nhìn nhé quan sát kỹ hoàn toàn không có gì bây giờ chính tay ông ông là người đến mua hàng và ông là người thách đấu tôi bây giờ ông kiểm tra hàng này kiểm tra hộp kiểm tra nam châm đây nam châm đây tôi lấy cái này cho ông để ông thử nếu bây giờ mà hột bay nó có thật thì sao nếu tôi nói chỗ này của tôi có nhiều không nhiều ít tiền thôi nhưng mà nếu như hột bay mà có thật đấy thì... tôi giao lưu tôi không phải nói nhiều bây giờ tôi tôi là tôi không tin bởi ừ. tôi vào tôi giao lưu với ông 5 triệu ok hết 5 triệu anh em nghỉ ok nếu mà tôi, ông hết 5 triệu này, thì tôi về chỗ này của tôi chắc là tầm khoảng mấy chục thôi bây giờ nếu mà ông nếu hụt bay tôi nói là hụt bay mà không có thật ấy, tôi sẽ biếu ông tất cả số tiền này còn nếu như mà hụt bay có thật ông phải khẳng định một câu là với anh em ở đây là có thật à, ông sẽ lấy cái bộ hụt này hoặc lấy không không, mà... không quan trọng còn tiền ấy, tôi có thể tôi không lấy của ông được ok không, kể cả tôi thua tôi lấy 5 triệu về tôi tin có hụt bay không bây giờ tôi không tin tôi thua tôi phải đánh ok rồi bây giờ tôi mở chén đầu tôi khui ba chén này bây giờ kiểm tra hột nắp dĩa ok chưa chỉ có 5 triệu đây. lấy 5 triệu rồi anh rồi, không kiểm tra xong. đi kiểm tra kỹ đi rồi nắp đây kiểm tra nốt đi soi nốt nắp đi ok ok chưa chén đầu rồi chưa có tài có xỉu rồi không khui đổ đi đó không đánh tài đâu tài, xỉu đâu tài đây tài bên trái tài 5 lít rồi có 5 lít tài triệu thua một triệu nhá xỉu 5 lít tài triệu chưa rồi tài 2 triệu bệt luôn xỉu hai tiếng siêu Sirius ngoái à đây tài triệu có tài tất xịt xỉu mấy triệu hai triệu hai triệu xỉu 2 triệu đi à tôi xỉu triệu ai tôi cho ông thua tâm phục khẩu phục thôi xỉu tiêm triệu nữa tài tiếp thì không tin là tài đâu tài lại dạ, chết rồi xỉu cái này rồi một tay lạch tải hai cục tài bên này chứ à, bây à? ừ. xỉu mười còn đúng triệu ạ xỉu à thua chưa bây giờ có cần vay tiền thêm không tôi cho tôi vay thôi tôi là tôi hết 5 triệu rồi nhưng mà tôi vẫn ờ, chưa Bây tâm hụt khẩu phục lắm tôi giả là ông 5 triệu được chưa giả ông 5 triệu bây giờ tôi cho ông đánh tiếp một tí nữa được chưa yeah. Dạ. tôi đánh 3 triệu tài hôm nay thua chưa Thôi còn 2 triệu tôi đi xe về ờ, Thôi, tôi lấy bộ này Thôi tôi không chơi nữa Thôi bây giờ ông nói câu nào Bây giờ anh em đã tin chưa Tin là có một bay chưa Và ông đã tin chưa Nói được Tôi chấp nhận Thua kèo Anh em nhé Đây cái một bay nó như nào Có thể mình lắc Mình muốn về tài Ví dụ người ta như ông này Ông ấy thấy tôi đang lắc này Đang tài nhá Tôi lắc đúng tài như này đó người ta sẽ đặt vào tài đúng không khi người ta đặt vào tài tiếng thứ hai rồi tiếng đầu người ta đánh một triệu tiếng sau người ta vẫn nghĩ là đang cầu tài rồi vẫn đang đi theo tài người ta đánh khoảng 3 triệu tôi lắc luôn về xỉu như thế này xỉu 10 đúng không hoặc là người ta đang thích xỉu này hoặc là vẫn đang thích tài tôi giữ thêm cái xỉu nữa như thế này đúng không người ta quay về xỉu tôi lại đưa sang tài tôi đưa sang tài như thế này đây là chết chưa đúng chưa đó nếu anh em không tin có thể đến đây tôi sẽ test hột test đồ cho anh em xem